76 này và chạm 7 cứng trong cái dàn 8 số và cặp lô khung 3 ngày là 5775 của chúng ta thì ăn ngày thứ hai anh em ạ. Quá là vui luôn, xem xong ờ, kết quả thì nó thực ra là cái đường cầu của chúng ta thì rất chi là đỏ phải không ạ? Chúng ta thông luôn ăn toàn dàn 8 số. Đó, quá là tuyệt vời rồi. Thì à, chúc mừng anh em nào ở trên ờ, kênh của chúng ta chiến thắng được con đề 76 này và cặp lô khung 57 này của mình ngày thứ hai anh em nhé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 tuần anh em nhé thì trước tiên đi về phần chốt số thì mình muốn giới thiệu qua về phần Zalo thì trên Zalo của chúng ta thì mình sẽ thu phí trước là 500k mãi mãi anh em nào mà thiện chí muốn giao lưu trực tiếp với lại thần tốc vào bờ 24 giờ thì anh em kết bạn với số Zalo 0566517326 để làm việc trực tiếp với mình em nhé 500k mãi mãi thì ngày hôm nay thì chúng ta cũng rất chi là vui phải không ạ nếu mà nó về con 67 thì chúng ta đã ăn được độc thủ đề nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta chỉ ăn được con 76 thôi sàn 12 số phải không ạ Thế anh em nào mà thiện chí muốn giao lưu trực tiếp với mình thì em kết bạn để làm việc trực tiếp với mình không thì chúng ta tham khảo trên kênh hoặc chúng ta đi kênh khác anh em nhé đó về cái đường cầu thì sẽ đảm bảo cho anh em là cái tỷ lệ ăn rất chi là cao nên là anh em nào có nhu cầu thì chúng ta kết bạn Zalo 0566517326 500k mãi mãi anh em nhé Ok, thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình thì mình sẽ đi chỉ cho em về một cái đường cầu đài lui tuần của chúng ta ngày thứ bảy anh em nhé. Thì à, mình sẽ lấy à, 4 tuần gần nhất để đi test cho anh em. Thứ bảy hàng tuần anh em nhé thứ bảy ngày mùng 5 tháng 11 này thì chúng ta lấy ở cái giải 3 này kết hợp với lại giải 6 cho mình hai con này thì chúng ta kết hợp lại với nhau chúng ta có chạm không và bộ đề 01 Bộ đề 01 của chúng ta thì có 010 này, 060 này, 515 này và 565. Thì anh em để ý cho mình nhé, mình sẽ kết hợp và chạm vào cái bộ đề để uh, ghép vào. Thì mình sẽ đi test cho anh em này, thứ bảy ngày mùng 5 tháng 11. Ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn này. Ngày thứ hai. Ngày thứ ba này, đề về 30 này thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm không này thôi tiếp tục ngày thứ tư đề về 65 thì chúng ta đã ăn được con đề 65 này trong bộ đề 01 anh em nhé khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ bảy hàng tuần thứ năm này đề về 10 này tiếp tục ăn được con 10 trong bộ đề 01 và ăn chạm không thứ sáu thứ bảy của chúng ta ngày 12 tháng 11 thì chúng ta lại tiếp tục có cái chạm không và bộ đề 01 tiếp anh em nhé để chúng ta lui tuần thứ bảy ngày 12 tháng 11 này ngày đầu tiên đề về 05 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm không này thứ hai này thứ ba này đề về 06 thì chúng ta ăn chạm không và ăn thẳng con 06 này trong cái dàn 8 số anh em nhé khi ăn xong thì lại đợi đến thứ bảy hàng tuần thứ tư này thứ năm này thứ sáu thứ bảy ngày 19 tháng 11 này thì chúng ta có chạm 7 và bộ đề 02 chạm 7 này bộ đề 02 bộ đề 02 của chúng ta thì có 020 này 070 này 525 và 575 để chúng ta lui tuần thứ bảy ngày 19 tháng 11 này ngày đầu tiên đề về 70 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 7 này và ăn thẳng con 70 này trong bộ đề 02 tiếp tục khi ăn xong thì anh em lại đợi đến thứ bảy hàng tuần cho mình thứ hai này thứ ba này thứ tư đề về 79 thì chúng ta ăn chạm 7 thứ năm này thứ sáu này thứ bảy ngày 26 tháng 11 của chúng ta thì chúng ta lại có cái bộ đề 02 anh em nhé và cái chạm 5 chạm 5 để chúng ta lui tuần thì mình sẽ đi test cho anh em này thứ Bảy ngày 26 tháng 11. Ngày đầu tiên, đề về 57 thì chúng ta đã ăn được con đề 57 này và ăn chạm 5 và ăn luôn cả bộ đề 02 ngày đầu tiên anh em nhé. Tiếp tục khi ăn xong mình lại đợi đến thứ Bảy hàng tuần. Ngày hôm sau đề về 07 này thì chúng ta cũng ăn được con 07. Thứ ba này, thứ tư này, thứ năm này, đề về 70 này, thì theo những cái đường cầu của mình test ấy thì là nó rất chi là trùng hợp là hai tuần liền anh em nhé hai tuần liền nó đều ăn cùng một cái bộ đề bộ đề 02 và bộ đề 01 thì nó đều ăn hai tuần liền nhau thì cái tuần này của chúng ta thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 34 anh em nhé bộ đề 34 của chúng ta chạm thì cá nhân của mình sẽ bắt cho em là cái chạm 9 Bộ đề 34 của chúng ta thì có 343 này, 38 393 848 và 898. Đường cầu này của chúng ta thì uh, kết hợp cả chạm cả bộ đề của chúng ta thì cũng chỉ hơn uh, à, 20 số thôi. Thì anh em nào mà trùng cầu thì chúng ta đánh 8 số này không thì chúng ta vào thẳng cái chạm 9 cho mình anh em nhé. Thẳng cái chạm 9 này khá là đẹp để cái tuần của chúng ta lui. Đây là cái đường cầu đài lui tuần lô khung 3 ngày thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình thứ bảy ngày mùng 5 tháng 11 này ở giải 3 lô khung 3 ngày của chúng ta anh em nhé chúng ta có cặp lô khung 3 ngày chơi chủ nhật này thứ hai này và thứ ba cặp 363 này mình sẽ đi test cho anh em chủ nhật thứ hai thứ ba này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 36 anh em nhé ăn được 36 của chúng ta về ba nháy 36 dạy 7 này và con 36 dạy 3 và con 36 dạy nhì thì chúng ta ăn được 36 ba nháy ngày đầu tiên luôn tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ bảy hàng tuần Thứ bảy ngày 12 tháng 11 thì chúng ta tiếp tục có cặp 3663 để chúng ta chơi chủ nhật thứ hai thứ ba này. Ngày đầu tiên thì chúng ta ăn được con 36, tiếp tục ăn được con 36 ngày đầu tiên. Khi ăn xong lại đợi thứ bảy hàng tuần. Thứ bảy ngày 19 tháng 11 thì chúng ta có cặp 535 này. Để chúng ta chơi chủ nhật thứ hai thứ ba này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 con 22 này đi cặp cùng con 77 để chúng ta chơi chủ nhật thứ hai thứ ba này ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 22 này khung ngày 2 phải không ạ tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến thứ bảy hàng tuần cho mình thứ bảy tuần này của chúng ta thì có cặp 80 và 08 anh em nhé 80 và 08 này để chúng ta nuôi tuần nuôi khung 3 ngày cho mình trùng cầu thì chúng ta vào tiền không thì thôi anh em nhé đây là cái đường cầu lô khung của chúng ta thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta về cái đường cầu đề lui tuần và lô khung 3 ngày thì về phần đề thì về cái chạm 9 này thì mình vẫn khuyên anh em là lên vào đủ cái 19 à, số cho mình. Kết hợp với lại cái bộ đề 34 này của chúng ta thì chỉ có 8 số anh em nhé. nuôi từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 10 tháng 12 năm 2022. Lô khung 3 ngày của chúng ta thì cặp 80 và 08 chủ nhật thứ hai thứ ba anh em nhé. Thì anh em nào mà trùng cầu với mình thì em vào tiền không trùng cầu thì chúng ta chỉ dừng lại mức độ tham khảo thôi. Không có gì là chắc chắn 100% cả. Có đâu anh em nào mà đang xa bờ loạn số không biết đánh số gì thì nhanh tay kết bạn với số Zalo trên màn hình đây 0566517326 phí 500k mãi mãi. Thì ở trên Zalo thì mình sẽ chốt cho em là bạch thủ lô xiên 2 và đặc biệt 10 số đánh ngay. Thì anh em nào mà thiện chí thì chúng ta kết bạn làm việc trực tiếp với mình, không thì chúng ta tham khảo trên kênh em nhé. Trên kênh của chúng ta thì quá là đỏ luôn. Thì mình cũng nhắc lại là quá là đỏ. Đó thì anh em cũng cân đối làm sao vào tiền cho nó hợp lý là được. Thì ngày hôm nay anh em nào mà ăn được con đề 76 và con lô 57 thì để lại cho mình một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay em nhé để mình có động lực chia sẻ được những cái đường cầu chuẩn hơn để giúp đỡ mọi người và anh em để chúng ta về bờ một cách an toàn thì mình cũng chúc tất cả mọi người sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống anh em nhé ủng hộ kênh bằng một nút like và đăng ký kênh để kênh có động lực hơn để chia sẻ được đến nhiều người hơn để cho mọi người chúng ta cùng chơi và chiến thắng đó thì nói thật ra là có rất nhiều anh em quý và cũng có rất nhiều anh em ghét thì à, anh em nào mà yêu quý mình thì để lại cho mình cái bình luận để mình có cái động lực nhiều hơn anh em nhé cũng rất chi là vui phải không ạ chúng ta thì đều là ăn thông nói thẳng ra thì cái đường cầu đề lui thì nó sẽ đảm bảo hơn cho anh em là cái đề ngày nhưng mà chúng ta đã chiến thắng được như thế này thì mình quá là vui rồi anh em ạ đó là bằng cái tâm của mình nên là những anh em nào mà ghét thì chúng ta có thể là tham khảo hoặc chúng ta đi kênh khác nên là anh em đừng có cái ác ý gì để ảnh hưởng đến người này người kia ai có công việc riêng anh em nhé đó thì mình cũng mong muốn là làm sao tất cả những con số này của chúng ta thì lại tiếp tục chúng ta lỗ sớm để chúng ta có cái tinh thần chúng ta uh, thoải mái và chiến thắng có cái dịp Tết chúng ta thì uh, chúc mừng nhau nó vui vẻ hơn anh em nhé thì uh, mình cũng xin kết thúc video ở đây chúc anh em ngày mai chúng ta rực rỡ và thành công hẹn gặp anh em buổi quay số ngày mai anh em nhé